Nay em xin trình bày về prohormone GH. Prohormone GH còn được gọi là somatotropin. Nó là hormone cần thiết cho sự tăng trưởng, được tiết ra bởi thị trước tiếng yên. Và những công dụng của hormone GH thì làm tăng sự vận chuyển amino acid vào trong tế bào và tăng lượng tổng hợp protein, đảm bảo cho việc amino acid đang được sử dụng tổng hợp protein khi cần thiết. Thì bởi vì do là amino acid thì không thể dự trữ trong cơ thể, vì thế khi cơ thể có amino acid nó phải được sử dụng để tổng hợp protein trong một cơ quan cụ thể trong thời điểm đó và nếu như mà có quá nhiều amino acid thì nó sẽ bị vận chuyển nó sẽ được chuyển sang carbohydrate hoặc là mỡ hoặc là được sử dụng để tạo năng lượng ngay lập tức hoặc là năng lượng dự trữ và hóc môn GH thì có khả năng kích thích sự phân chia tế bào trong những mô có khả năng phân bào và nó chức năng này cùng với chức năng tổng hợp protein thì nó sẽ là góp phần phát triển cơ thể khi mà còn nhỏ đặc biệt là sự tăng trưởng của xương và cá bắp giúp cho em có thể phát triển chiều cao hóc môn GH có khả năng kích thích giải phóng mỡ từ mô mỡ và tạo ra năng lượng từ mỡ về sự bài tiết của hormone GH thì nó được điều hòa bởi hai hormone vùng hạ đồi là GHRH. Nó làm tăng tiết GH, tiết ra khi đường huyết giảm hoặc là đang vận động. Và có hormone đó là somatostatin, nó là giảm tiết GH tiết ra khi đường huyết chúng ta tăng lên. Về việc lượng GH trong cơ thể chúng ta được nó sẽ được tiết ra thì nó sẽ bị giảm khi độ tuổi chúng ta tăng lên. Ở người lớn thì mặc dù là cơ thể chúng ta không còn phát triển về chiều cao nhưng mà vài mô trong cơ thể người lớn thì vẫn sẽ cần protein để sửa chữa hoặc là thay thế về việc nếu mà tiết quá nhiều hormone GH ở trẻ em thì là sẽ là phát triển cao hơn so với bình thường, có thể mắc chứng khổng lồ, yếu cơ, đau đầu. Còn người lớn thì sẽ bị mắc bệnh to đầu chi. Và nếu như những bệnh này không điều trị kịp thời thì các bệnh lý do dư thừa hormone tăng trưởng GH rất là nguy hiểm, có thể dẫn đến những biến chứng như là tiểu đường, bệnh tim mạch, viêm khớp, huyết áp cao, vân vân.